Tôi xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn, anh em Văn La, anh em Quang Minh Trần, anh em Bún Thang, anh em Trần Mạnh, anh em Vũ Luận, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Trần Đức Trung, anh em Lê Việt Anh và cuối cùng là anh em Phạm Nhật Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng để ủng hộ cho kênh, giúp kênh có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và cũng được rất là vui mừng khi mà thông báo với các anh em Văn La, anh em Thọ Nguyễn, anh em Quang Minh Trần và anh em Bún Thang là các anh em đã đăng ký hội viên ủng hộ tôi được một năm rồi đấy. <laughs> Chính vì thế nên là tôi có mong muốn là tôi sẽ có một cái clip để tri ân cho từng anh em một nhá. Trong cái video tri ân của tôi gửi tặng đến anh em Nhân dịp là anh em một năm đăng ký hội viên Cũng như là đối với anh em thọ Nguyễn là một năm rưỡi Thì anh em muốn tôi uh, uh, cảm ơn anh em là tôi sẽ làm cái live nào để cảm ơn anh em Thì anh em có thể comment cho tôi ở dưới video clip này Hoặc anh em cũng có thể gửi tin nhắn cho tôi ở trên fanpage Ngoài ra thì các anh em Trần Mạnh, anh em Vũ Luận, anh em Phạm Xuân Ngọc và anh em Trần Đức Trung Thì cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là cũng được tròn một năm luôn Thế nên là anh em cứ chuẩn bị tinh thần để uh, coi như là đón nhận cái clip tri ân đi nhá anh em nhá Tôi tôi chỉ có một cái uh, hy vọng thôi <laughs> Là anh em sẽ không ra cho tôi cái bài toán nó quá khó Đấy, yêu cầu cái level quá khó Đấy, tôi cứ nháy trước như thế anh em nhá Anh em chú ý cho tôi cái cái lời thỉnh cầu của tôi <laughs> Thế anh em nhá Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với clip ngày hôm nay thôi Let's go Úi rồi hai con ốc rồi anh em này hai con ốc assassin à xem đồ là không được rồi đồ này không assassin được anh em ạ không có đồ công rồi tôi tạm thời tôi lấy cái giáp đã que ok que này thì cũng được rồi nhẫn lé được không nhẫn lé lấy cái gì nhẫn lé lấy cái bờ linh à thế thì từ từ đã lấy sau bờ linh thì còn đang có một lửa mảnh anh em ạ hai mảnh của bờ linh thực ra lấy sao chơi nói chung là chơi assassin thì cũng phải lấy bờ linh mà đấy là tôi cứ chốt đồ thế hai con ốc rồi <laughs> ngon lành luôn hai con ốc bây giờ ốc lên hai cái assassin nó chuẩn bài không nói nhiều đây rồi ba assassin đây này quá tuyệt vời ừ, đánh chuỗi thắng được hai ốc kẹp với cả mèo nó là ba ốc Ok sáu con trên bàn cờ anh em ạ Mà để tăng cái phần gọi là chắc chắn thì có khi tôi lấy cái nhẫn lé luôn Để đánh chuỗi thắng Thôi lấy luôn đi Cái nhẫn lé này ở trong bộ Assassin ấy là nó cần Nó là hai cái anh em nhá Nó là cái ba tia cho con sai linh Đấy Thậm chí là phải ba cái nhẫn lé cơ Nên là cái việc mà tôi chốt cái nhẫn lé sớm ấy thì nó cũng bình thường thôi Đấy. Bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái bát tia này Chúng ta sẽ phải có cái bờ linh này Chúng ta sẽ phải có cái gì nữa Cái cấm đánh Đó ba cái Thế nên là tôi chốt luôn thôi Tôi thì cũng có cái ý định là tôi định giữ lại để tôi ghép cái bờ linh Đấy nếu mà ví dụ như là cái round 10 nó ra cái viên uh, ờ, mala ấy Thì tôi sẽ ghép là cái uh, tôi sẽ lấy cái nhẫn lé là nó sẽ là cái bờ linh Hoặc là cái uh, round 10 nó ra cái nhẫn lé Thì tôi sẽ lấy cái viên tinh thể mala Đấy nhưng mà thôi cũng chả cần Bởi vì là nhẫn lẻ thì nó cần nhiều Nên là chúng ta chốt luôn vẫn được anh em ạ Rồi Nhưng mà bây giờ nhá Cái đội hình này nó vẫn cần là con ốc 2 sao Đấy mặc dù là tôi là chốt đồ rồi Nhưng mà nó vẫn sẽ phải cần một con co Là hai sao Thì chúng ta mới có thể giữ được cái chuỗi này lâu Còn nếu không thì nó cũng sẽ mất nhanh thôi sớm muộn gì cũng mất chuôi nếu mà không có được cái con một cái con hai sao nào đấy đấy hy vọng là ví dụ như là cái con ờ, con unicorn ở phía dưới này nó lên hai sao thì cũng ok đó thì cũng chơi được ủ anh em nhìn kìa khỏe không khỏe thật đấy cái tầm này thì khỏe cái tầm này thì đầu game phát bọn assassin nó sồ vào là chắc chắn là chết một con ở đằng sau à ok ok ok ok cẩn thận nha cẩn thận nha cẩn thận nha rồi vẫn qua vẫn thoát được cái round này ui thunder á <laughs> chết tôi rồi 3 mét rồi đây này nhưng mà vấn đề ở đây nó là cái gì nó là à, đồ lấy mất bố nó cái que với cả cái cái, <laughs> cái giáp rồi <laughs> điên thật đấy Anh em hay ở câu sai lầm của tuổi trẻ <laughs> Nhưng mà nó không đúng với trường hợp này anh em ạ Bởi vì cái trường hợp này nó phải nói là đúng ấy Nó phải nói là sai lầm của tuổi già Dã man Già thật sự Chốt đồ này có chết không Bây giờ mà ra Thunder nữa thì ốc yếc cái quái nữa hai con Thunder kẹp si vét vào vô địch chốt đồ hơi sớm Vừa nãy là tôi cũng có đồ bắn trưởng đây anh em ạ nhưng mà tôi cứ chơi mãi bắn trưởng thì liệu rằng anh em có ngán <laughs> Anh em chắc anh em ngán lắm nhở Chơi bắn trưởng nhiều anh em chắc anh em ngán lắm Chả biết chơi gì luôn Bây giờ mà Assassin nó không lên được hai sao thì tôi không chơi Assassin đâu anh em ạ Assassin này, Assassin mà nó lừa tôi, tôi xoay, tôi quay luôn sang chơi mết luôn đấy, anh em tin không? Anh em tin là với cái đống đống đồ này ờ, ờ, tôi quay xe không? Anh em nào tin thì anh em phải comment ở cái đoạn này nhá. <laughs> anh em không không tin thì anh em cũng có thể comment luôn ở cái đoạn này cho tôi. Anh em trích ngay cái đoạn này anh em comment anh em có tin tôi không nào? Xem niềm tin của anh em dành cho tấn cơm nó được bao nhiêu phần trăm. Dã man thật sự. Chút đồ quay xe vẫn được anh em ạ. À. Búa xét giáp băng ui rồi Vô tư Vấn đề là, là, là thế nào rồi Bài ra thế nào rồi Đồ vẫn là đồ mở chứ đã ghép cái gì đâu Anh em ạ Chưa ghép cái gì cả Nó vẫn chỉ là những cái cái cái đồ lẻ thôi Chưa ghép đồ tím thì vẫn thoải mái Vô tư Vẫn có thể là, là coi như là, là chỉnh được Chỉnh được anh em nhá <coughs> Ôi anh em còn lạ gì <laughs> Nhiều khi ờ, giật mình luôn phải <coughs> cứt thật Con rồng lên được hai sao rồi này Thế thì Có lẽ nào Chính là nó <laughs> Ủa Tuấn Cơm đúng không Chính xác Chưa lên được hai sao đang có chuối Round 9 mất chuối <laughs> Đùa Thật <clears throat> Chả biết làm nào Bây giờ up, up, up cấp lên 7 thì chả có tiền Đấy giờ cứ cặp cái này là ngon rồi kích hệ assassin nhưng bây giờ lại cho cái con ờ, con con ờ, con con ờ, giống vào hay là con unicorn vào thì không được thôi mất chuỗi rồi anh em ạ thế đâu chỉ đến được như thế này đâu cũng hơn được khó quá gặp người to quá rồi chịu rồi đỏ kẹp với cả ba warrior sói hai kẹp với cả ba hunter thôi chịu không có cái cửa nào mà có thể ăn được bây giờ chỉ có thể là mất ít máu thôi là tốt rồi nhưng mà cũng không mất ít máu lắm đâu thế tôi cay đó chính là cái việc là mấy cái con này nó không lên hai sao cho tôi Lên cay Đây này, ôi rồi ôi, con Thunder hai con Thunder luôn với cả 3 mét này anh em này Bây giờ Unicorn lên được hai sao nữa, cặp Unicorn luôn đấy Thế thì ốc nhức gì nữa nhở anh em nhở nhưng mà vẫn phải ờ, rau quái Rau quái này vẫn phải giữ Không giữ thì không ăn được rau quái anh em ạ Ốc này là phải giữ rau quái Rau sau là tôi chắc tôi giải tán với cái con assassin này đó Chán thật đồ ghép Thì chưa ghép nhưng mà lấy hơi sớm Chứ còn nếu không thì cũng có xung kích Cũng có mala các kiểu đấy Rồi rồng luôn Thế thì À Không không không Thế thì chơi được cái bộ khác anh em ạ à. 5 rồng Anh em biết cái bộ gì không Bộ ngũ long hóa hình Chính xác <clears throat> Hiện tại đang có Unicorn ở đây rồi Có thể tận dụng được Nhưng mà từ từ đã bình tĩnh có thể là nó sẽ làm hết bây giờ mà lổ con già ra thì cũng ngon thunder speed lên hai sao thì chơi mết cũng được đồ này cũng chưa biết là chơi cái, cái, cái, cái bộ gì đâu anh em ạ à. ngũ long hóa hình thì cũng phải có đồ chứ chưa có đồ trận này có người tơ này chơi ngũ long hóa hình cũng ngon nha anh em nhá thôi rồi thế mua con rồng để chơi ngũ long vậy tôi nói chung là tôi cũng không định chơi ngũ long hóa hình Chơi uh, 9m ngon <laughs> Mà 9m vừa mới làm clip rồi Cày thật <clears throat> Chuyện này giáp băng giáp biếc có đầy đủ Kể ra mà Chưa làm cái bộ 9m ấy Thì tôi cũng làm 9m đây anh em ạ Thật Chứ còn tôi cũng không định làm con rồng đâu bởi vì đã có full lần đâu Đây ờ, chỉ là chúng ta đang đang mơ về một cái thứ mà nó đang chưa có đấy trong khi là ở đây có một thunder hai sao rồi anh em ạ à, có hai sao ở trong bộ 9 m có rồi đấy thế nha anh em nha tôi tôi tôi cũng nói thẳng với anh em luôn đấy là nếu mà không phải là làm tem ấy để phục vụ anh em thì chắc là tôi 9 m tôi sang rồi nhưng mà thôi được rồi chuyện này sẽ không đánh 9 m bởi vì nếu mà đánh 9 m nhiều anh em lại kêu là tôi spam tôi chơi nhiều tôi ngán đấy ờ, đấy tất cả là vì anh em ấy nhá <laughs> dã man thật sự rồi rồi cứ bình tĩnh không ơ mà ở đây có con, con dominator là, là nếu mà chúng ta chơi là cũng được cái này ở đây là, là, là nếu mà chuyển sang thành Greater bắn trưởng thì cũng vẫn ok Đấy, từ từ nha Trận này có Greater Mà nếu mà tôi chơi Greater hệ bắn trưởng thì cũng được luôn Đồ ngon luôn Ui giời Nhưng mà nó lại ra con giống với nó ra con Unicorn Nó ra là sắp lên 3 sao Đấy Đang hơi ờ, phân vân một chút anh em ạ Bởi vì full lần chưa có Nhưng mà bài ra khá là giống Mà cái bộ này thì trên mét thì cũng được năm rồng 9 mét thì cũng ngon Ui Full lần 2 sao luôn này Thế chắc là chúng ta cũng chả có full lần đâu mà chơi đâu Khỏe lắm anh em ạ Ủa full lần 2 sao giờ lại Round 13 full lần hai sao thì sợ rồi Ui đồ ngon luôn nhá Ơ kìa Lại ra rồng này ba rồng rồi Ui trời Ồ oh. Cái này thì 3 mét 3 rồng kẹp với cả con uh, con con này à? Hay con mèo ra này. Ok, ở đây có con xin này. Bây giờ có một con assassin nữa là kích hệ assassin cũng được. Con rồng assassin là chúng ta kích được ba rồng 3 mét kết hợp với ba assassin tam pháp sắt long chỗ này có gửi tơ rồi Rồi không đánh trùng bài anh em ạ Thực ra bài bài này của tôi nó gọi là vào form rồi ấy Nên Tôi cũng chẳng muốn chuyển Nó đã gọi là vào form rồi thì chuyển làm cái gì Ơ kìa, ơ kìa Ăn Ăn như lị Ăn như lị Ồ Ăn chứ, ăn chứ À thằng đấy nó đang eco anh em ạ à. Chuỗi cộng 9 rồi kìa Chuỗi cộng 10 luôn Thực ra là bây giờ tôi vẫn đang giữ máu khá là tốt anh em ạ Nên là tôi uh, sẽ up dần lên 7, up dần lên 8 thôi Chứ còn tôi cũng chả vội 50 tiền up dần thôi Vừa lấy ờ, anh em thấy tôi giải con Grim nhưng mà tôi bỏ qua tôi không chơi 9m á Đồ của tôi là cũng có, thể chơi được 9 mét nhá Tôi lấy cái giáp ấy thì tôi có thể ghép cái giáp băng Tôi lấy cái que tôi có thể ghép được cái uh, cái cái uh, gậy xếp Tôi lấy cái uh, nhẫn lé tôi có thể ghép được cái bờ linh Nói chung là tôi chơi được nếu mà tôi muốn không trả qua tôi không muốn thôi chứ bài này chơi 9 mét là vô địch luôn Khẳng định với anh em luôn Cái tầm này như cái ra Grim từ round bao nhiêu? Round 13 đúng không? Round 13 round Grim thì bọn này chết hết với tôi Không nói nhiều Đến tầm khoảng round 16, 17 là tôi roll tôi form 9m Thì lúc đấy thì nhà nào nó ăn được Đây này em thấy đồ ngon luôn Mà thôi Chơi mết liên tục như thế thì anh em nói ngay Thôi Bình Cứ từ từ thôi anh em ạ Trên này có thể hướng tới ngũ long hóa hình cũng ok và đồ chưa ngon lắm Có cái ba tia này Ok cũng được Ngũ Long Hóa Hình thì có một uh, người chơi ở trong trận này là có con Fallen Witcher 2 sao đấy anh em ạ Thế là, là, là cũng hơi khó ra đấy Chưa ra con nào mà Bây giờ cái tập này chưa ra con nào Nên là tôi có thể tôi sẽ ghép trước đồ cho con rồng đi Một tí nữa mà ra thì chúng ta chuyển đồ sau Đấy hoặc chúng ta có thể là chúng ta sẽ chơi là cái gì 9 mét 5 rồng 9 mét 5 rồng cũng khá khỏe chín mét năm rồng bây giờ chơi là chín mét năm rồng bốn gót khỏe phết đấy anh em ạ chín mét năm rồng bốn gót ở level 10 à ở level 11 đã chơi rồi Đấy nó lên level 12 thì nó sẽ là bốn gót luôn Ui lại ra Grim này Mẹ ơi Chết thật đấy Đúng kiểu chuyện này nó bảo tôi là phải chơi 9 mét ấy Ra một con Grim và thêm một con con con Thunder đồ thì không thể nào có thể đẹp hơn Có hết đồ ở đây rồi <laughs> Nhưng mà thôi anh em ạ Tôi bây giờ tôi mà chơi 9 mét anh em bảo tôi hai đời Thế thì chết <clears throat> Nói đi nói lại cũng chỉ là vì là cũng không chơi <laughs> Cũng không chơi đâu nên là đừng có nói đến cái bộ 9 mét làm gì nữa nhá Cho nó cảm thấy là nó tiếc nuối đi trong trận này <clears throat> Nhưng mà chơi 9 mét khả năng tôi sẽ có chuỗi 88 máu đến hết game này anh em ạ một khả năng cao như thế Đấy. tôi cứ nói thế cho anh em thấy là đáng tiếc xong rồi biết đâu anh em lại thấy là là, là thích chơi mết sau đó buổi sau anh em lại coi như là muốn tôi là chơi cái bộ mết <laughs> thế nó dễ quá anh em ạ nó dễ làm video quá thật bây giờ làm ừ, video mà toàn được chơi những cái bộ thông thạo thì vô địch luôn nhưng mà cái cái cái cái trận này thì cũng có khác gì đâu <laughs> Chuyện này là từ bỏ một cái bộ thông thạo 10 Để đến với một cái bộ thông thạo 11 <laughs> Ôi giời ơi Coi như là, là từ bỏ cái bộ thông thạo Đến với cái bộ bí ký thì nó khác gì đâu Khổ Mỗi tội là bài thì nó không ra mà ép phải ra thôi Nó không thuận bài anh em ạ Đánh cái này nó không thuận theo bài Mà chúng ta đang chơi theo kiểu là chúng ta ừ, ừ, bắt buộc chúng ta bị bắt ép là không một trên mết ấy đấy rồi chúng ta phải coi như là lái lái nó sang một chút sang cái bộ vật lý kiểu dạng như thế và đồ vãi cứt luôn <laughs> nhìn đồ trông trên mết sườn công nhận đồ này trên mết ngon ui này to á to này rồi một pha lửa một phát xòe nữa thôi đứng ui giời đẩy khủng khiếp phết nhở? 16 máu luôn ạ à? dã man thôi lên 8 anh em nhá lên 8 lên dần lên 8 lên dần lên 8 đi bởi vì tôi đủ con unicorn rồi bây giờ tôi kiếm gấu với cả tôi kiếm mấy cái con 4 đô 3 đô rồi unicorn bây giờ đủ rồi bây giờ thêm một con nữa thì là chắc chắn là lên được 3 sao rồi thì thôi thì chả cần phải là là là, là ở lại level 7 để roll cái con này ba sao làm gì chúng ta lên hẳn lên level 8 luôn tôi sẽ roll ở level 8 và tôi sẽ roll hết tiền đấy ở level 8 Bài này nói thế thôi chứ nếu mà chuyển sang ngu long hóa hình thì bán hơi nhiều ấy Anh em ạ Mà bán thì bán toàn con hai sao luôn Chứ còn nếu mà tôi chơi 9m thì <laughs> Dã dạ man Chơi 9m thì bây giờ là có là, là 4 con ờ, Thunder rồi, ngon rồi Co có rồi Ngon luôn Ui, chuyện này có beat này Bít thì chơi mết thì clear được nhưng mà chuyển sang ngũ long hóa hình Đấy chắc là tôi tí nữa tôi cũng phải ghép cái ba tia sớm Ba tia trước vậy Bít này hơi căng á tám máu cơ à? Từng đấy một con mà tám máu Rồi Có gấu rồi Một con unicorn nữa thôi Nhưng mà vẫn chưa ra được cái con uh, Fallen nào Quả trứng này coi như là con Fallen Witcher đầu tiên 56 máu Căng đấy nhở Hiện tại chúng ta vẫn chưa có dòng bập Như này tôi nghĩ là đép được quái đó Đang no nhưng mà không không không chắc là là lép được Chứ không có chuyện lọt được đâu <clears throat> hai bit thì chắc là đủ đam Đủ đam Thế là tôi có um, cái con uh, thuộc tộc Spirit Chắc là có thể chặn lại bọn này được Khá nhiều tăng đấy Tôi thấy uh, như này là có thể ăn được Ngoài ra có con rồng nó hồi máu cho nữa Ui đập nhanh không kìa Ok Ok ăn được Vãi cướp thật không có đồ đam anh em ạ Thôi rồi Ghép được cái gì thì ghép thôi Đây ghép được cái gì đã Cấm đánh à không, thực ra là nó có một cái viên uh, ma lăng để tôi có thể ghép được cái RO chân phải Có chân phái đánh nó mới khỏe được anh em ạ. Chắc chắn nó sẽ phải có cái RO rồi. Nhìn trông có vẻ hơi toang đấy anh em ạ Trông có vẻ hơi toang đấy sáu đỏ này Tôi chết rồi, ra này bị đẩy nhiều máu này Đội hình này của tôi bây giờ nó nó, nó, nó yếu Ui mẹ ơi, hai lần xoay quạt không chết con nào ạ Tôi xong rồi Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi Hỏng hẳn luôn Thôi, ra sau quyết định có xả hết tiền Trời ơi, nó đẩy cho tôi kìa Ui mẹ ơi hai mươi máu luôn Thôi hết tiền luôn bạn ơi tiền luôn năm rồng rồi này thôi nha anh em nha hết tiền luôn đấy một con cô lần phô lần ra đi ra dạ, ô kìa bạn ơi có ra được không bạn ơi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi Rao sau hết tiền anh em nhá Ui rồi ngũ long hóa hình kìa phải cứt Trận này có ngũ long hóa hình luôn mà Ơ nhưng mà tôi lại ăn được chứ <laughs> Ảo thật đấy Tôi thậm chí chưa form được, được bộ mà vẫn ăn được Quá ảo luôn ơn Đúng ảo ma Canada Rồi có hết tiền rồi anh em ơi Ra đi cho con rồng cũng được, rồng hai cũng được. Đó, ờ, u được đấy. Nhưng mà thôi, cứ dồn tiếp đi. Hết tiền luôn. Nào, ui rồi không phải. U đây rồi. Bán này đi, hay. Đấy rồi, có trứng rồi anh em ơi. Tôi đợi mỗi con đấy để đập trứng à. Đủ bộ Thế là cuối cùng chúng ta đã đủ bộ Hết tiền <laughs> hết tiền mới đủ bộ mà đồ thì hơi nhiều ma lăng Rồi 36 máu Liệu rằng có thể comeback Trồng máu vẻ hơi thấp rồi đấy Ăn vào thằng bít này Hay rồi cái món đồ ở trong thì ờ, tôi chưa lấy nha anh em nhá Ở đây nó có cái đồ và nó có cái cầm đánh Chúng ta đợi sau đi Cái món đấy là cái món mà chúng ta có thể ờ, đợi được Cấm đánh hoặc RO thôi Một trong hai Tầm này bây giờ chắc là tôi ờ, để dành tiền tôi lên 9 luôn Chuyện này không có kiếm được cái con Fallen 3 đâu anh em ạ à. Roll hết tiền mới ra được con 2 sao đấy Đấy anh em nhìn máu kìa Anh em nhìn cái bảng máu ấy Kinh khủng không Trông tốc độ trận đấu nhanh vậy này luôn Ui nhìn lại Chúng càng ấy Đình Văn à, bây giờ là quyết định à, roll ở 7 để kiếm con Fallen 3 sao luôn người đấy Tôi thật là bất ngờ nhưng mà vào trong cái trận đấu lại có một cái người hình như ông này vừa lấy chào tôi đó có người coi như là hỏi à, hỏi Tuấn Cơm ra ngoài chơi live của Tuấn Cơm luôn mà. Ừ, chơi bị kỹ luôn. hơi bất ngờ ấy. Khá là, là là bất ngờ luôn. Tôi không nghĩ là có người chơi cái bộ này đâu. Để xem nào. Bây giờ nếu mà tôi cố mà tôi tranh cái con full lần này nó không hay chi bằng là chúng ta áp cấp chúng ta cho thêm được con tướng vào chúng ta cho thêm khống chế vào thì ngon hơn anh em ạ mà áp cấp lên 9 khả năng là ra con gấu ba để làm tăng cơ Tôi nghĩ là như thế thì nó hợp lý hơn Chứ còn bây giờ mà chúng ta ở 8 mà chúng ta roll full lần nó không lên được ba thì chết Full lần mà không lên lên được ba thì xuống hố đấy anh em ạ Tr Trận này đừng có nói là là là là, là có thể được top nhá Trận này mấy cái thằng ở dưới nó đang comeback ấy Anh em thấy cái thằng 18 máu kia đang có chuôi cộng 5 rồi kìa đấy tôi tôi đang trùng bài với một cái người khác mà đồ của tôi chuyện này nó không ngon cái quan trọng hay là đồ nó không ngon bây giờ cái round này có cái ba tia cái cái ra cái gì nhỉ chả ra cái gì ra mỗi cái ba tia hy vọng ra cái ba tia chứ còn round này mà ra cái ro thì nó lại cũng không hay lắm ro thì nó bị sớm quá ấy. phải có đồ gây đam đấy, có vài cái đồ gây đam thì ghép chấn phái nó mới ok Ui rồi ôi Sao lại ra cái món này Vãi cứt không có đồ luôn ạ Ôi rồi ôi anh em ơi Tôi không có đồ Đi ghép cái gì ghép cái gì Truyền à Ôi rồi Cấm đánh hai à Ghép được cấm đánh thôi chứ còn ghép được cái gì đâu Chả nhé lại ghép cái Hay cái dây truyền Chứ còn Kira đương nhiên là không ghép rồi Bây giờ ghép cái dây chuyền kháng hiệu ứng Ờ à. Dây chuyền kháng hiệu ứng thôi Chứ còn chả ghép được cái mẹ luôn Thôi được rồi Rồi, cái, cái cái cái slot này tôi vẫn muốn là tôi giữ lại cái đồ chấn phái anh em ạ. Chứ còn nếu mà tôi lấy thì tôi sẽ không có đồ. Đấy, tôi lấy cái cái cái cấm đánh tôi không có ro thì tí nữa nó sẽ yếu anh em nhá đồ đồ thủ này là cũng không ngon đâu bởi vì là cái con này nó có truyền mặt ra đâu nó đứng ở đằng sau anh em ạ cái con phô lần nó đứng đằng sau là cái cái vấn đề là cái món đồ này nó không ngon tôi tôi không có gì tôi mới phải ghép thôi chứ còn bình thường ví dụ như là tôi sẽ ghép đó là cái uh, giáp xoay ấy, thì ngon hơn chứ con này nó có truyền mặt ra đâu Đấm chết nó được không Đấm chết nó luôn đi Lai 10 máu chắc đi Đó Ui rô luôn này Ui rồi ôi anh em có luôn Ui rơi rơi đổ lại chuẩn thế như đấy Hay tê nhờ Vãi <laughs> cứt thật <clears throat> Có luôn cái RO cho tôi chứ này. Đó, lên 9, chờ 9 Tạm thời chờ 9 đã Con phô lần này nếu mà tôi có ý định roll 3 sao tôi cũng sẽ roll ở 9 Đấy Gladiator Gladiator Gladiator Gladiator Ui số chết mẹ bị úp lồng rồi Nhưng mà chưa có ba sao Đối thủ chưa có ba sao thế đi rồi Đi rồi đi rồi đi rồi Đi rồi đi rồi Chưa có anh em ạ Ui gậy gỗ này hay quá Thế là tôi có cái búa xét đã Quá tuyệt vời Hay thôi từ từ đã Thực ra cái tập này búa xét nó cũng không ngon lắm anh em ạ Búa xét có ngon không Nhưng mà bây giờ nó lết game tôi ờ, tôi, tôi, tôi tôi lấy cái ờ, chống hồi máu phải ngon hơn Vậy như ý Vậy như ý phải ngon hơn Chắc tôi sẽ giữ tôi lấy cái gậy như ý thôi anh em ạ Chứ còn búa xét cái tầm này nó lết game rồi nó không giải quyết được nhiều vấn đề lắm Thật rồi tầm này lết game rồi Đam nó không thiếu Không không không thiếu đam đâu Bây giờ thiếu hiệu ứng thôi để kết liễu thôi Thiếu hiệu ứng chống hồi máu thôi Nói ờ, tầm này tôi lại đang có chuỗi rồi kìa anh em kìa Dã man không Ui thằng này chơi cái gì đấy Ui thằng này chơi cái gì nhỉ anh em nhỉ Nhưng mà đi rồi Tám máu chắc đi không Chắc đi Đi rồi, 8 máu đi rồi Nhiều lắm Chỗ này đẩy nó phải 8 máu Ít nhất là 8 máu Sao Ghép được hết này Cũng được, gậy hết cũng được Hết này cũng được Có gậy bão nhưng mà tôi nghĩ là tôi không chơi mết thì gậy bão nó không ngon lắm Chơi gậy hết rồi Có là xung kích nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ là gậy hack bởi vì cái này nó khống chế gậy hack có khống chế anh em ạ thôi ghép luôn cái bố xét đi anh em ạ ghép luôn ghép luôn để cho con này cầm gậy hack cái gậy hack tăng sát thương ma pháp anh em ạ mà cái ờ, búa xét ấy nó gây ra sát thương ma pháp nên là nó tăng đam cho gậy hack cái combo gậy hack với cả búa xét với cả ba tia là nó là như thế Ô thằng này Thằng này chơi Goblin nữa Goblin đủ bộ chưa Trông có vẻ trâu ấy nhở Trâu này, trâu này Ui Goblin này kết hợp với cả Velom Nhưng mà chắc là tôi ăn được Ô không rồi Thua Thua thật Phải thế Ui Nhà ngũ long hóa hình đi rồi kìa Thế thì ngon Từ từ nha bỏ này đã Chơi ngũ long hòa hình gặp ngay như là tác giả <laughs> Gặp ngay tác giả Thế là coi như là ngậm ngùi về vị trí top 4 Nhưng mà thôi tôi nghĩ là top 4 được rồi Top 4 thôi <laughs> Top 4 thôi ngồi xem tôi chơi là được Ok Chúng ta lại có thêm một cái que nữa Và cái que này mà ra được cái um, cái, cái, cái chống hồi máu thì ngon Vừa đấy tôi ghép cái bố xét để tôi chơi quả combo đánh nhanh kết hợp với cả cả giật xét mạnh và bây giờ tôi vẫn cần cái chống hồi máu hơn anh em ạ chống hồi máu lên game nó mới là chân lý đồ gì đồ cũng phải chống chống hồi máu lên game ui rồi ngon quá hợp lý <laughs> nhưng mà ba tia từ từ chỉ cần cái cái cái tím thôi cái đồ tím thôi ba tia nó vẫn là chân lý ba tia kết hợp rô đó rồi gôn nốt gôn nốt con cây lên ba sao đã anh em ạ đây rồi sao thế là coi như đạt tiêu chuẩn rồi đó Rồi bài này chắc là tôi sẽ lên 10 thôi Sau đó kiếm thêm khống chế là xong chứ còn cũng chả có roll thì con Poland lên 3 sao làm gì cả bộ này chỉ cần hai sao thôi anh em ạ bị đum trúng mới đau chưa kịp gặp idol à thế à ui đen quá thì thôi phải chịu thôi <laughs> ờ, nhưng mà anh em có chắc là anh em ăn được tôi không <laughs> tôi chỉ là tôi còn không ngàn cái thằng Doom mà anh em còn thua cái thằng Doom đấy thì thôi chắc là anh em gặp tôi thì anh em cũng có kết quả nó cũng rồng đấy thôi mày thì Doom này anh em thấy không nhẹ nhàng tình cảm như thế thôi mà Đấy, bay vào Doom chết <laughs> Mất hình Doom ờ, Tôi có cái gậy hack em thấy sợ chưa Quá đáng sợ luôn Bay vào phát hack luôn Thế là xong Quả hack không khác gì gầm đánh luôn anh em ạ <clears throat> Tỉnh dậy phát là chết mà Ui Nó lại như này nữa thôi Thôi thôi anh em ơi Vô địch rồi à? Vô địch rồi anh em ạ Quá đẹp luôn Ba tia Tôi sẽ không ghép để chống hồi máu Bởi vì làm sao Bởi vì là chúng ta không cần thiết đến cái đấy Đã lấy ba tia bắn nó xa anh em ạ à. Kết liễu nhanh Đúng không Chống hồi máu chỉ cần coi như là level 1 là quá đủ rồi Quá đủ để có thể à, chống hồi máu rồi Mấy con Goblin này nó hồi máu nó không quá là khủng khiếp đâu nhưng mà ca lông một sao thì ăn ai <laughs> ơ mà thằng này ăn thằng này ăn được cái thằng ờ, thằng thằng thằng chín wario à thế thì cũng hơi ảo nhỉ ăn được thằng chín wario luôn này thì hồi máu hồi hộ bạn ơi ôi ôi cái bộ này nó nó chỉ cần ghép cái cái cái gậy gai thôi anh em ạ bởi vì là đâu phải chỉ có một cái gậy gai đâu ở đây là anh em nhìn thấy là nếu mà con này hóa là có tới ba gậy gai mà ba gậy gai dí vào một con thì làm sao mà hồi máu được không hồi máu được anh em ạ đấy là lý do làm sao mà tôi lấy cái ba tia đấy cái ba tia để nó clear hết như con nhỏ máu mà cái con phô lần này nó đứng một chỗ đấy nó sẽ không phải di chuyển thêm một hai ô lên trên để với vào những cái con đằng sau mà nó đứng một chỗ là bắn luôn anh em ạ thế thì ngon bộ này chỉ cần đứng sau bắn nữa mà phô lần đứng ở cái vị trí an toàn bắn thế là thắng đấy. nhưng mà ca lông nó lên được hai sao rồi nhá nhưng mà dồn đồ cho Velamaster à, Để chơi Kira cơ à, Thích chơi Kira hơn cơ Kalong 2 sao Không có đồ Không có ba tia Nên là chơi dồn đồ cho Velom thì cũng được Nhưng mà vấn đề là Velom này nó phải trâu cơ Velom phải hồi máu cơ Đồ thì cũng trâu đấy u uh, ok ok không không không không không không không không không không không không không không không không thua u uh, thua thua uh, đúng thật Đúng thật, đúng thật, đúng thật, đúng thật, đúng thật Thua Ây à Nhưng mà thua đấy là đánh mới có ở chín ờ, lên 10 chắc thua không Lên 10 kẹp máy bay vào thì thua kiểu gì nhỉ Chả biết là thua kiểu gì được Trận này không thể thua được Trận này làm sao thua được Bây giờ nhá, round này chắc là cũng chưa để, để, để, để, thua được Đợi round sau Round sau chắc bài lấy cái uh, chống hồi máu Đấy Thế là xong 35 <clears throat> có chống hồi máu nữa Có gậy như ý nữa thì không có cửa đâu Chả qua là bây giờ vẫn đang hơi thấy thiếu đam thôi Thiếu đam Câu trả lời cuối cùng của tôi đó là thiếu đam anh em ạ Chính vì thế ờ, giải quyết mấy con Goblin có vẻ hơi mất thời gian bắn hơi lâu ra mày lọt ít rồi nha lọt ít thôi lọt ít thôi giết con lửa đi giết con lửa rồi không sao lên được 10 cái đã cũng khỏe phết đấy nhỉ ô bây giờ mới biết goblin kẹp với cả cả cả Velomancer kẹp uh, kẹp Kira mà dồn đồ cho Velom khỏe phết anh em nhở. Này nhìn ngũ long hoa hình tương lai đồ vẫn thua. Không thể tin được luôn đấy Ngũ Long hóa hình từng này đồ vẫn thua cái bộ đấy luôn Thế thì thôi, phải biện pháp mạnh thôi anh em ạ à. là chắc chắn là một slot cho chống hồi máu à. Không có nhiều Một slot cho MKB anh em nhé. Hay là búa set nhỉ? Búa set 2 có ngon không? <laughs> Tôi đang tính cái búa set 2 đánh nó nhanh ấy Clear cho nó nhanh Giật set, giật set các kiểu các thứ Giật set uh, thì nó cũng clear nhanh Đấy và nó đánh nhanh nữa Tăng tốc đánh rồi lên nhanh hơn sau đó dí vào con Velom mà bố xét chính ra lựa chọn rồi bố xét cũng ngon Velom thực ra bây giờ nó cũng có hồi máu ở đâu mà Chả qua nó trâu thôi anh em ạ U uh, không có thôi lấy bố xét Đây rồi có thêm cái con uh, ờ, Seren 2 sao nữa Quá tuyệt vời Rồi thôi đập trứng con Seren luôn Không lo nhiều Rồi, mình muốn xét đâu <clears throat> À, tôi nghĩ là trận đấu kết thúc rồi đấy Con silent này nó sẽ chống cái việc cái con Velomancer nó sồ vào tôi sớm Tôi có thời gian là tôi đứng tôi bắn Mày xô vào đây Mày xô vào đây Ui rồi anh em ơi Trận này đẩy ác luôn ui có cái búa xét khác hẳn luôn nhá Thật Nhìn nó đấm kìa Vãi đái thật Thôi đi luôn không 15 máu đi luôn rồi <laughs> rồi Vũ Long Hóa